Xin chào cả nhà. Hôm nay Hải sẽ chia sẻ cho cả nhà cách chúng ta làm sao rút được cái ờ, tiền từ tài khoản Rao One khi chúng ta à, à, phát triển và có được hoa hồng. Thì à, Hải sẽ chia sẻ để các cô chú anh chị biết cách chúng ta rút tài khoản Rao One. Hello. Oh, ok, rồi rồi anh sẽ làm lại em gửi lại cho anh nhé rồi vẽ cái máy mới nhé rồi, rồi nhắn tin qua zalo cho anh nhắn tin qua zalo nhé copy copy đó và ừ. đúng rồi nhưng mà cái mã mới nhé mã mới thì dán gửi qua zalo cho anh nhé ok ok rồi rồi ạ à. chúng ta trước tiên thì chúng ta sẽ vào à, chia sẻ màn hình để mọi người cùng nắm chúng ta sẽ vào tài khoản Cloud One à, chúng ta sẽ vào tài khoản chúng ta muốn muốn uh, rút tiền về rồi ạ trước tiên chúng ta sẽ vào tài khoản đau ăn và chúng ta kiểm tra coi cái số tiền chúng ta có hiện tại tài khoản à, của bạn đang có để kiểm tra có bao nhiêu ta sẽ rút trên 1.150 cả nhà nhé chúng ta kiểm tra có số tiền ở trên tài khoản chính đó là cái account balance và ở đây thì à, với tài khoản này chúng ta có 2.622 BV tương đương với là 262,2 euro và chúng ta quy định để rút được và về Bitcoin chúng ta sẽ có tối thiểu là 1.150 BV tương đương với là 115 euro như vậy là chúng ta sẽ kiểm tra tài khoản và chúng ta sẽ biết được rằng số tài khoản dư số dư tài khoản ta rút được không ở đây chúng ta rút được bởi bạn đang thừa cho khoảng gần một 100 euro như vậy chúng ta sẽ vào tài khoản và kiểm tra sau đó chúng ta sẽ vào cái ví à, Hải sẽ vào cái ví nhé ví chúng ta sẽ sử dụng ví chốt hoặc là ví của sàn Robitano hoặc là Binance bất cứ ví nào cũng được miễn là chúng ta có ví để chúng ta tặng rút tiền về đã ở đây Hải sẽ vào ví chốt ví chốt là sẽ là cái ví thông dụng nhất để quản lý tất cả các tiền điện tử chúng ta có Hải sẽ vào ví chốt cả nhà rồi rồi chúng ta sẽ vào ví chốt và ở ví chốt chúng ta sẽ vào phần tiền điện tử Bitcoin mà hơi yếu chúng ta sẽ vào cái phần là chúng ta nhận cả nhà nhé ấn chữ nhận như vậy nó sẽ xuất hiện chúng ta một cái mã QR mã vạch à, và dưới đó là có bên tay trái dưới cùng có chữ sao chép và chúng ta sao chép sao chép được vị trí vị trí này và chúng ta vào lại cái tài khoản rao ăn chúng ta sẽ vào giải khoản rao ăn chúng ta vào ba gạch cả nhà nhé nhớ vào ba gạch và chúng ta vào cái phần account đây account sau đó khi mà sang cái phần giao diện account nó sẽ chuyển sang cái giao diện à, gồm có rất nhiều cái thông tin chúng ta sẽ tập trung vào cái phần mà rút tiền từ Bitcoin đó là withdraw Bitcoin ở đây nhé withdraw Bitcoin cả nhà nhé dòng thứ 1 2 3 dòng thứ 8 từ trên xuống chữ là cao và đến 8 dòng từ trên xuống chúng ta vào withdraw Bitcoin như vậy là chúng ta sẽ vào đây nó sang giao diện là make ở Bitcoin withdraw tức là à, rút tiền về ví như vậy à, ở đây chúng ta sẽ có hai dòng dòng bên tay trái màu xanh nước biển đó là new withdraw tức là chúng ta rút một cái một cái lệnh mới và chúng ta sẽ sẽ vào cái lệnh mới này cho rút và căn cứ vào số tiền đang có đang đang là 2 2622 BB tương đương với là 262,2 euro chúng ta sẽ à, đặt lệnh rút với số tiền tối đa là được hết 2622 ở à, đây thì à, chúng ta có thể rút hết luôn được 2622 rồi khi chúng ta đánh số 2 2622 đúng số tiền mà đang khó khớp trong cái ví à, mà đang là cao á chúng ta dán cái đường link ví chốt mà nãy mà Hải vừa chỉ vào ví chốt chúng ta à, có copy ra đó, chúng dán đây nhà nhớ dán đây ạ à. rồi ok dán vậy vậy là chúng ta đã đã dán cái link ví rồi sau dán link ví vào chúng ta sẽ kiểm tra và có thể đang bị bị lỗi rồi ok chúng ta kiểm tra thì nó sẽ xuất hiện cái dòng chữ request with down tức là à, hành động này được đã được đã được à, đã ok đấy chúng ta sẽ ấn vào liquid liquid down màu xanh màu xanh nước biển ở phần giữa của điện thoại nó sẽ chuyển sang chúng ta một cái giao diện à, màu xanh lá cây nổi trên điện thoại như vậy là coi như chúng ta đã xong bước một vậy là để chúng ta hoàn chỉnh bước hai thì chúng ta sẽ vào cái phần à, à, kéo xuống chúng ta hồi nói là new without tức là một cái giao dịch mới chúng ta ấn sang phần trang Session rồi ok ạ như vậy là chúng ta sẽ sẽ chuyển sang giao diện như thế này trên màn hình điện thoại và chúng ta kéo ngược sang bên tay trái một tí và số tiền chúng ta rút là 2.620 BV à, và ở đây thì nó yêu cầu chúng ta sẽ phải nhập 6 chữ số mà công ty Rawan đã công ty Rawan đã đã đã đã gửi về hộp thư điện tử mà chúng ta đăng ký trong tài khoản Rawan á thì anh chị sẽ copy 6 ký, ký tự đó và gửi qua cách nào cũng được miễn là là chúng ta nhận thông tin có thể gửi qua Zalo hoặc là gửi ra một tin nhắn và chúng ta sẽ nhận và copy đường link đó dán vào cái chỗ à, phần đang còn trống ở đây là em enter 6c đấy thì hải sẽ nhận thông tin từ bên đó và hải sẽ sẽ sẽ, sẽ dán lại cả nhà chờ mà hải ký xíu nhé hải sẽ liên lạc với à, bạn bên này để bạn gửi thông tin cho ok vậy là bạn đã gửi cho họ à, hải sáu ký tự rồi chúng ta sẽ copy sáu ký tự này cả nhà nhé chúng ta sẽ copy copy sáu ký tự này và chúng ta vào tài khoản rồi ở đây thì chúng ta đã copy rồi cả nhà vào lại cái giao diện hồi nãy khi mà mà trước khi chúng ta thoát ra để lấy sáu cái từ này chúng ta sẽ dán cái sáu cái từ này vào chữ status này rồi sau khi dán nó sẽ hiển thị cái ờ, ô vuông màu xanh lá cây như vậy là chúng ta đã hoàn tất cái quá trình à, chúng ta rút tiền và chúng ta đợi từ bao nhiêu ạ à, từ khoảng 5 ngày cho đến 14 ngày thì tiền công ty sẽ trả về cho cái ví chốt mà chúng ta vừa vừa vừa, vừa lấy đường link nhé và sau đó khi mà tiền về rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra và chuyển tiền đó lên sàn giao dịch à, để giao dịch có thể là sàn gì ạ sàn The Metano hoặc là Binance hoặc là sàn Getlio cũng được miễn là chúng ta giao dịch quen ở sàn nào chúng ta sẽ vào dịch sàn đó như vậy là Hải vừa hướng dẫn cho các cô chú anh chị à, cách biết chúng ta làm sao mà à, người rút tiền được à, từ cái tài khoản chúng ta khi chúng ta à, phát triển và có được hoa hồng à, đấy là cái giải pháp mà chúng rút tiền về à, hiệu quả nhất và nhanh nhất giúp cho các anh chị chúng ta có được tiền để chúng ta à, sinh hoạt cũng như là chúng ta hỗ trợ hệ thống à, vâng thì à, đến đây hải xin phép được dừng à, cái chia sẻ buổi tối hôm nay về cách chúng ta rút tiền à, có khó khăn gì các cô chú anh chị hãy nhắn tin cho hải qua số điện thoại là 0368 194 468 số điện thoại này à, có cả zalo à, có cả zalo và facebook à, nếu có những cái thông tin gì phát sinh thì nhắn tin để hải hỗ trợ à, chắc chắn rồi à, có rất nhiều thông tin đến cho nên là có khi sẽ sẽ ưu tiên những câu những câu hỏi nào quan trọng trước và các anh chị hãy đặt câu hỏi và hãy giúp đỡ à, cho các cô chú chị từng bước một và từng người một à, xin cảm ơn các cô chú anh chị và nếu thấy video thực sự hữu ích thì hãy đăng ký kênh và à, giúp cho Hải có thể có những video tốt hơn trong lần chia sẻ sắp tới à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị và chúc tất cả các cô chú anh chị một đêm Giáng sinh an lành hạnh phúc thành công và à, lan tỏa giá trị Crowan thật nhiều và giúp nhiều người sẽ đón nhận cơ hội tốt Ờ, thành công cùng với chúng ta xin cảm ơn và hẹn gặp lại các cô chú anh chị vào lần chia sẻ sắp tới à, xin cảm ơn chúc cả nhà một giấc ngủ thật ngon và xin cảm ơn